Mm. Ôi, cái này gì đâu mà vui gần chết luôn á Sim Sim, lại đây chị nói nghe nè Ủa, nói gì dạ Sim ơi, hôm nay em mua được nhiều đồ không dạ? Trời đất ơi, hôm nay em mua hơi nhiều đồ đẹp luôn đó nha Cũng ghê đó, nhưng mà biết sao hôm Hôm nay Phong cần lãnh lương á, đưa hết tiền cho chị Chị mua quá chị đồ hiệu luôn Trời đất ơi, mỹ phẩm áo quần này nọ Trời ơi, tích gần chết hà Ủa, chị cũng vậy hả? Em cũng vậy nè Trời đất ơi, có người yêu sướng ghê Mỗi lần tới tháng nào đưa hết luôn em mua hết tiền luôn trời ơi quá trời đồ nè thấy không thấy không <laughs> thôi đứng đây mỏi dọn em xin mời qua khoảng em làm bánh cho chị ăn đi thôi hai chị em mình ngồi tắm chuyện được không ok tụi mình đi thôi nè ừ? đi thôi dạ lên lên nè ôi từ từ từ từ từ hình như trước mặt mình đó là ông phong cận với ông cà hay sao á bận cái đó nè đúng vậy là ai vậy tự nhiên hai người này ngồi nói chuyện chi ta trời trời ừ. Ê, ừ? có khi nào hai ông nội nói xấu mình vậy nghi lắm á trời hai người con trai mà ngồi cạnh nhau chỉ có thể nói xấu thôi chứ không thể nào nói tốt ai được bây giờ chị chị em đi đây trình đi coi hai ông nói cái gì ok ừ. ok đi thêm xem thử coi ừ. nói cái gì đây nói cái gì đây ơi Trời ơi chán quá à cay ơi Ông biết gì không Tiền lương của tôi mới vừa lấy về á Mà tôi đưa hết cho bà Sam rồi Xong bà Sam bà đi bà mua sắm đồ tùm lum tùm la Không biết là bà có mua cái món đồ gì cho tôi không đây Tôi đang thích một cái đôi giày mới Nhưng mà chưa có tiền mua nữa Hả cái gì Bạn cũng bị Sammy lấy hết tiền lương hả à, Simmy cũng lấy hết tiền lương của mình luôn rồi nè Giờ không biết phải làm sao để có tiền đi ăn nữa hey, Trời ơi làm đàn ông con trai cho chúng mình khổ quá à. Tiền lương cứ phải đưa hết cho mấy cái bạn gái À nhưng mà thôi không sao Nói chung á là Sammy lấy tiền lương của tôi á Sammy sẽ đi mua sắm quần áo nè son phấn nè đó làm đẹp các kiểu lúc đó Sammy sẽ xinh ơi là xinh luôn trời đúng là bạn gái tôi phải dễ thương chứ <laughs> Nè nè nè Không phải là chỉ có một mình bạn gái của bạn đẹp không nha Mình đưa hết tiền lương của mình cho Simmy á Simmy sẽ lấy để mua những cái đồ như là Son phấn nè Rồi sau đó là váy vóc nè Simmy sẽ trở nên xinh ơi là xinh như công chúa luôn đó Rồi rồi biết rồi Nói chung á là người yêu của hai đứa mình á đều xinh hết trời sim với sam ai cũng xinh cũng dễ thương hết nè trời đất ơi tưởng cái chuyện gì sim ơi tưởng hai ông nội này nói xấu mình hóa ra là khen tụi mình kia ừ, cũng dễ thương đó <laughs> hồi nãy chị thấy không à, nãy ca đăng khang dễ thương kìa có chứ chị nghe mà nhưng mà được trời ơi trời đó là bạn trai cái từ mình thôi bây giờ mình tới đầu kia mình mình mình tới chơi với ông đi chơi với ông đi trời ơi vui quá à. trời ơi dễ thương quá nha Ủa, ê cái đó hình như bà xím bà sam qua kìa ủa simi à. simi ờ, ờ, hello Sim Sam nha Ủa hai bà mới đi shopping vậy ạ à? Nhìn ờ. cần hỏi, nhìn là biết rồi Ủa hai ông ngồi đây nói chi vợ nói gì vợ à bọn tôi hả à, bọn tôi sáng nay á sau khi bọn tôi quá vui bởi vì lại bị lấy hết tiền lương cho bọn tôi quyết định qua bên nhà của sim nè ngồi nói chuyện nhau tính là ăn bánh uống trà nhưng mà hết tiền rồi cho nên cũng không có mua được bánh với bánh với trà luôn đó trời ơi <laughs> trời ơi thôi đừng có bàn nữa tôi biết á không cần tivi á bàn về người cô gái xinh đẹp với tôi đúng không thôi phải cần à... Ờ. nói thì nó phải rõ ràng đúng không à thì ra là hai bà nghe lén đúng không thôi nhưng mà cũng nói thẳng luôn á thì thật sự là tôi với Kairon thấy Sim với Sam xinh thiệt mà đúng không Kai? Đúng rồi chứ còn gì nữa, hai người này là xinh nhất rồi. Đúng rồi, xinh nhất tim rồi. Sim ơi, tuy như nào thì không biết nhưng chị biết chắc chắn trong mắt Phong á chị là cô nàng bạn gái dễ thương đáng yêu bờ rầu nhất rồi Sim à. Trời ơi, em rồi. vậy thôi cũng gọi là phải xem cô ta đáng yêu gọi là biết pro mà đúng không cay Đúng rồi, cay á là đối với cay á là sim là dễ yêu nhất. À, đúng rồi, hai bà đó là cũng dễ thương đó. Nghĩ sao vậy? Tuy em nhìn thấy đáng yêu đúng không? Nhưng à. mà chị là chị hơn em đó sim, chị là chị biết chị ta, chị biết nấu ăn là sim, em có biết nấu ăn bằng cái gì vậy? Không. Ủa dạ, thì em cũng biết vẽ tranh, em cũng biết rồi là làm bánh cho bộ. Ủa làm bánh cũng là nấu ăn mà. Ủa. Trời ơi, làm bánh làm sao bằng chị được? Chị biết ơi nấu ăn nấu cơm cho ổng mày ổng dọn già dọn dạ dạ bằng chạy được ủa dạ dạ ờ, em còn biết tôi già được chứ các cái gì vậy hả dạ. hả cái mình mình mình mình thấy nó hơi sai sai không ơi thấy ờ, hơi ờ. căng căng sao mà tôi cũng thấy hơi sai sai tự nhiên hai bà cãi nhau rồi ừ. ôi ôi ơi gì vậy chị À, dừng dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại trời ơi dừng lại dừng lại dừng lại nè nè hai chị em dừng lại đi trời có gì đâu mà cãi nhau vậy chúng ta là chị em ruột mà tại sao lại cãi nhau nhưng mà rõ ràng tôi là bạn à, à, à, à, ừ ừ đúng rồi sammy là người bạn gái Ủa? tuyệt vời nhất ừ ừ cái sim có phải là là, người gọi là chị ta con gái cute nhất không đúng đúng xem dễ thương nhất thiệt đó, ơi ê trời ơi lúc nhau luôn vậy ê bình tĩnh bình tĩnh dừng lại đi dừng lại đi nè đừng có đánh nhau xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau mình nói bạn nghe nè bây giờ dù hai bạn á gọi có cãi nhau đi chăng nữa thì hai bạn đều xinh hết hai bạn đều là những người những người con gái xinh nhất trong tim được được chưa ờ. tôi không có chèo. một trong hai người có người mạnh nhất và người yếu thôi không có ghê ờ, vậy nếu mà em bảo em là người bạn gái tuyệt vời pro vip nhất thì em có dám thử thách thi cuộc thi gái giỏi nhất hay không hả Ủa? cuộc thi ai Dám là bạn gái giỏi nhất dám nói thức em sao cái cuộc thi đấy ai mà chả làm được được em sẽ chấp nhận thử thách của chị Ủa cái gì đâu đi Ủa đừng có thi ai là bạn gái giỏi nhất đi đâu chị ờ. đừng có thi đừng có thi xem sam ôi trời trời trời cay ơi cay ơi cay ơi ủa ủa sao tự nhiên bọn mình khen hai bả cái tự nhiên giờ hai bả cãi nhau rồi đòi thi đấu với nhau ai là bạn gái giỏi hai bà này là hai chị em chưa gù thịt rồi có bao giờ cãi nhau mà ừ. bây giờ rủ nhau đi thi luôn kìa ừ ừ hai hai hai chị em này trước thân nhau người ta ờ, thôi thôi lại cản ơi lại cản lại cản phải lại cản hai bả lại thôi không thôi tí nữa hai bà đánh nhau luôn là xong luôn á mất hết tình chị em đó trời không được đâu cản lại cản lại trời ơi tự nhiên không hai bà cãi nhau xong bây giờ bắt đầu tìm mấy cái cuộc thi gì không hiểu luôn á ủa mà bây giờ là hai bà tính là thi gì vậy hả ừ, cuộc thi đầu tiên của tụi tôi đó chính là vẽ tranh vẽ tranh hả ủa khoan từ tính ra là simi với sammy ai cũng vẽ tranh đẹp hết mà sao tự thi làm vậy? ủa ủa tốt nghiệp Đó, dạ, bây giờ biết biết vẽ bây giờ mới thi chứ đúng không để xem coi ai là người vẽ đẹp nhất à, rồi ok ok cũng cũng được rồi vậy thì bây giờ á tôi sẽ à, qua bên team của sammy nè còn cai qua bên team sim đi ok rồi bây giờ rồi. bây giờ để coi coi à, cuộc thi đầu tiên Ờ, bạn gái ai dễ đẹp hơn nè ok rồi chuẩn bị bắt đầu ơi trời sim sam mới hai bà vẽ xong chưa vậy lâu quá à xong rồi nè ủa xong rồi hả ủa mà khoan tự cho tôi hỏi coi từ nãy giờ hai bà vẽ gì à bọn tôi không thấy gì hết trơn vậy trời đất ờ, ơi tôi tôi vẽ cái người mà tôi yêu thương nhất cái cuộc đời chính là phong cận tv Ồ, oh my god, vẽ tôi luôn hả? Ủa còn Sim vẽ ai vậy Sim? Trời ơi, thì tôi vẽ một người đẹp đẹp trai trong lòng tôi chứ ai nữa trời, trời ơi cái trời ơi xinh mà chắc chắn là hot boy hàn quốc nào đúng không chứ phải Kyron đâu đúng không vậy bạn trời người ta nói nói là đẹp nhất ở trong lòng hiểu không ở trong lòng người ta ở trong lòng thì là ai thì nói ra đi không chịu nói ai biết được trời là ai Kyron chứ ai nữa à là Kyron hả được rồi ok vậy thì bây giờ á simmy với sammy nè chuẩn bị tôi đếm ba hai một cái hai bà hãy để bức tranh của hai bà ra để xem coi là bức tranh của hai bà vẽ thế nào nha ok chuẩn bị nè ba hai một đặt ra để coi coi bức tranh tranh uh, Wow trời ơi các bạn ơi bạn nhìn nè Sammy vẽ mình nhìn hơi bị dễ thương luôn các bạn ơi Trời ơi cute thật sự luôn á Trời dễ thương quá Sam ơi Được còn Simmy sao đây Wow uh. trời ơi đẹp quá Cái gì vậy Simmy cũng vẽ đẹp không kém nha Simmy cũng vẽ Caron rất là đẹp trai à Nhưng mà sao Sim không tô màu Sim Trời đất ơi ông ông có chắc là ông để tôi tô màu á Ủa kỳ vậy sao mà tôi thấy bà không tô màu gì hết trơn vậy Vậy à. chị tô màu nè thấy không Ờ Sammy là Sammy có tô màu nè Còn Sim không tô màu gì hết trơn Mặc dù là Sim vẽ cũng đẹp đẹp á nhưng mà sẽ không tô màu cái kiểu này là cái kiểu vẽ của người ta cái kiểu hình nó là như vậy không cái kiểu đẹp của nó à. là phải kiểu không có tô màu nó mới đẹp rồi ok được vậy thì đây chính là bức tranh của sim nữa bạn nhìn nha đây là bức tranh của sim nè còn bên này là bức tranh của sam thì bạn hãy thử à, gọi là người ta chấm điểm bên dưới cho mình biết nha mấy bạn fan chấm điểm đi chứ hai đứa mình phong với cai không biết chấm điểm đâu cho nên sẽ để cho mấy bạn fan chấm điểm nha ok rồi rồi bây giờ tiếp theo nữa bây giờ có ảnh đẹp rồi thì hai bà hình như tôi nghe đâu nãy hai bà có về ảnh dìm nữa đúng không yes. À, ok vậy thì quá xấu vậy thì bây giờ hai bà thử để ánh diêm cho tôi xem mới coi rồi chuẩn bị Rồi. nha ba hai một đặt ra ánh diềm, Đen Cái gì vậy? sam ơi ủa sam ơi gì vậy bộ phong phong trong mắt của sam như thế này hả sam ủa thì bây giờ vẽ xấu thì vẽ sao nó xấu lên này là xấu rồi ơi, đó ủa nhưng mà sao tự nhiên tôi có thêm lông mũi nó vậy cái mũi tôi đâu có nhiều lông vậy đâu bà nội ủa chứ bây giờ bây đẹp chứ bộ nhưng mà tôi đâu có ở dơ như thế này đâu tôi đâu có ở dơ nổi mà lông mũi nó ra ngoài này đâu còn còn cay đâu cay đâu cay là con gì cay đây là chú thỏ chú thỏ tăng đầu chú thỏ tăng cái này đó. cái này nhìn mình vừa lay thỏ mà vừa lay chuột mà vừa lay Doraemon đó mà nhiều con vậy thôi nói chung là cái này à. mình cũng sẽ để cho bạn fan chấm điểm luôn đó thì mấy bạn hãy thử comment xuống bên dưới nha đầu tiên là Sammy nè ảnh đẹp bao nhiêu điểm còn ảnh xấu bao nhiêu điểm nha còn Simmy ảnh đẹp bao nhiêu điểm và ảnh xấu bao nhiêu điểm mấy bạn hãy comment xuống bên dưới dưới luôn nha yeah. chứ mình với cay là không biết chấm điểm sao đó tại mình cay đâu biết vẽ đâu chấm điểm đúng không đối với mình cái này là quá đẹp rồi ôi được rồi vậy thì coi như trận này sẽ để cho bạn fan chấm điểm và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu tiếp theo để coi bạn gái ai sẽ là người bạn gái giỏi hơn let's go rồi ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn thi đấu tiếp theo của chị em sim sam bây giờ tôi sẽ làm mc luôn nha các bạn nha tại vì á là chơi mà không có mc nó hơi chán nên tôi sẽ làm mc luôn rồi ok bây giờ thì sim với sam sẽ đấu với nhau uh, cái ủa cái gì cái tính tính ra là cái này là trò thi đấu của hai chị em bà tự nhiên kéo hai anh em tôi vô làm gì trò chơi này á mày hai bốn người chơi với nhau mới mới đường hiểu không ủa vậy à, ủa vậy là giờ anh em mình bị kéo vô chơi luôn á phong ơi ơi cay ơi Chỉ là nếu như mà một trong hai anh em mình mà thua á nha là hai bà sẽ cạo đầu hai anh em mình luôn đó trời ơi trời ơi cuộc chiến của hai bà bây giờ kéo hai tôi vô luôn thôi cay ơi dù thắng hay thua chúng ta vẫn là anh em tốt cay nhé được đúng rồi ơi đúng, rồi ok được rồi vậy thì qua bên đội sam ơi ủa rồi sam ơi bây giờ mình làm gì nữa sam đơn giản nhảy cái ống này nó bay lên à, leo cao này hả ui ui, ui ôi ôi sam ơi bà nhìn nè ở trên đầu của tôi nó có cái ờ, cái vàng vàng gì trên đầu nè cái này cái băng rôn nè à, ồ oh, vậy là mình sẽ là đội vàng hả ủa rồi mình làm Đúng gì nữa tay đi tôi vô đây để chuẩn bị bắt đầu game start game nè ủa bắt đầu game hả ơi hello phong nha mình là đội xanh nè hello ôi hello đây nha mình đội vàng nè ờ, rồi rồi bây giờ rồi chuẩn bị vô nè một hai ba chị vô rồi đi vô Wow, bây giờ mình được đưa xuống một cái xuống một cái sàn đấu các bạn ơi. Ủa rồi bây giờ mình làm gì nữa Sam? Hả? Ủa giờ phải làm gì đây ta? Tụi mình sẽ dùng bóng rồi mình ném bên kia đúng không? Ủa vậy là mình sẽ dùng bánh để mình ném bên kia hả? Là bây giờ đội nào bị ném nhiều hơn đội nó thua hả? Chính xác. Ờ, ờ, rồi. rồi ok ok yên tâm đi Sam, tôi sẽ cố gắng để cho Sam được một điểm. Ôi. Ôi, ôi, tao ờ, hai rồi. Tao hoa. Ơi cái bên kia. Ôi coi cái chân cái chân cái chân bị ném đó, cái chân bị ném á. Ơi. No, Sammy lại cái người kia mấy người dám ném sammy với tôi hả được vậy tôi ném ở đâu nè cái đó nè trời ơi không quay không quay không quay ơi sam ném ném sam ném đi sam tôi ném mày sammy ơi mày ném cái kiểu gì vậy mày ném cái à? kiểu gì vậy đâu đâu đâu đâu đâu trời ơi ui bây giờ hình như là nó có hai trái banh luôn kìa mọi người bên simi cũng một trái kìa ném đi ném đi ai à hay quá sim ơi no, sam ơi ném đi sam ném đi sam ném đi trời ơi sam đi ném cái kiểu gì vỏ ẹt vậy Ê, cay rồi nè cay rồi mèo simmy nè ui trời ném hụt rồi ném hụt rồi mèo simmy nè ui ném hụt rồi Giờ dạ, cái ném Sam ơi coi chừng, Sam ơi coi chừng Ây ây, ném à, ném tôi Ây à Không dạ. cần TV nè, không cần TV Trời ơi, cay quá Ủa rớt rồi đấy, banh rớt rồi Rớt cái banh rồi Ây, mèo Simmy, ôi rồi, ơi, cay quá kỳ chưa kỳ ủa chưa? sao sao đội mình từ nãy giờ mất hết mạng rồi sam ơi thì ờ, quên thường ừ, em không quên thuyết thuyết mạng thôi no no Trời ơi, cay quá mấy bạn ơi yeah. Sam Chúng ta là những vị vua Simmy với Kairon ở trên kia kìa Mấy người đã thắng rồi, cũng mình thua rồi Không sao tiêu rồi không sao không sao bọn mình bọn mình vẫn có thể chơi tiếp được mà không sao hết như phong nhất định là sẽ cho sam một điểm yên tâm đi vậy mình đang ném cà chua vô mặt bạn nè à rồi ok ok được rồi xuống đây chơi tiếp nè trận 2 nè vô đây trận 1 là đội của sim với lại cai thắng rồi cho nên trận này mình phải thắng mấy bạn ơi ok qua đây sam rồi chuẩn bị nè đi vô chui đây rồi ok sammy yên tâm đi trận này tôi sẽ lấy lại gọi là số điểm cho sam yeah. cái đây chờ lụm banh nè chờ lụm banh chờ lụm banh banh của tôi banh của tôi mấy người kia đi ra dạ, dạ, dạ, banh của tôi đi ra bạn thằng hồn cái đi ra đi ra banh của tôi không có ai được lấy hết đấy đấy ủa đấy banh luôn rồi banh luôn rồi ném đi sam ném đi sam ném đi ném rồi đi ném nè canh canh nha canh nha canh nha hay quá lụm lụm lụm lụm lụm banh nè lụm banh nè lụm banh nè mèo simi nè ôi không phải không phải sam nè nè nè sam sam nè nè nè nè nè nè nè ok nè nè để không ôi simi ờ, ờ, ờ. nè ôi không phải không phải sam ơi chạy chạy chạy ai da hay quá cái chân nha cái chân nha cái chân bị trúng á hay quá hay quá lụm banh lụm banh ôi ôi cái chân sao mà cái chân cái chân cái nha cái chân nha cái chân bị ném trúng á ai sao mấy người lụm banh vậy á mày quá né rồi né rồi né rồi à mấy người ném hả mấy người ném ném nè ấy ui ấy à ui cửa hận nha sim ơi sim đi nè sim đi nè ấy à trời mình với sam mình với sam chết luôn ờ, <laughs> tôi tôi lụm được hai trái banh luôn sim đi nè cái đó nè cái đó nè hay quá né né 260 Né nè Ui Không quay Tim mình đang hơn tim kia một điểm Né né né Đi sao né đi Ây da Nè Hơn nè Lắm rồi Lắm lắm Ok lắm rồi Rồi Timmy nè Timmy nè Rồi rồi rồi rồi Thắng rồi thắng rồi thắng rồi thắng rồi cái đó hết điểm rồi, cái đó hết điểm chỉ còn mèo simi thôi. Ok thôi Simmy. Simmy nè <laughs> Rồi Simmy chỉ còn một điểm thôi Chết Sim rồi Simmy nè Hay quá Đội mình thắng rồi các bạn ơi Trời ơi Quá ném cà chua cho cây đon nè simi nè simi nè ok bà ngộ ok bà ngồi, mấy bạn mấy bạn còn non lắm được rồi ok không sao nói chung là hai đội đều có điểm bằng nhau rồi bạn ơi bây giờ đến với trận thứ ba nè để coi đội nào sẽ được thêm một điểm nữa nè ok trận thứ ba bắt đầu let's go rồi đến với trận thứ ba nè <laughs> sim cay à chúng ta đã hòa điểm của nhau cho nên là bây giờ để coi coi ai sẽ là người được nhiều điểm hơn hồi nãy mình nhường bạn bây giờ bạn tưởng mình chơi hay hả trời ơi trận đầu mình nhường bạn bạn bạn tưởng bạn chơi hay hả hả là, là giường à ừ, đúng okay. rồi trời ơi ủa vâng ơi vâng ơi cho mình hỏi cái gì sao nó biết hình trận ẩu đả của hai đứa mình luôn <laughs> ừ ha ủa từ từ từ mọi người né né xa xa coi chứ banh nó xuất hiện không né né xa xa ra sẽ không xuất hiện đâu <laughs> rồi đâu rồi nó sẽ xuất hiện cây tình nó sẽ xuất hiện ơi đâu đâu đâu mày xem simi ai, mày xem simi à mày dám đánh sammy của mình ném nè ôi oh, đâu không à? à? ơi không ơi không ơi cái chân cái chân cái chân cái chân sammy cái chân cái chân ơi cái chân cái chân cái chân cái chân cái ơi cái à cái với cái tôi cái lắm cái lắm cái ơi cái rồi cái né cái né cái sao cái né cái né cái né cái bà cái có cái gần cái mất cái mạng cái mất cái mạng cái còn có một mạng rồi sao ơi Ôi nè để cây ném ra Ủa Rõ ràng là ném vô mà sao dân hụt vậy Ê đừng ném tôi Tôi còn có một mạng rồi à, đừng ném tôi tôi còn một mạng thôi hãy cho anh rồi Ôi cây ra nè Ôi mèo xe mây nè Ôi trời dân hụt trời Làm gì là làm gì Nè nè sao ơi cách liễu cho Sammy Sammy nè. ơi, cứu anh Sam ơi đội của mình chỉ còn một điểm thôi Trời ơi, cố anh Hay quá Sammy hay quá Oh my god, hay quá Sam Ủa Sam định gì trời, what the hell Wow, một điều rồi một điều rồi, một điều rồi Hay quá, hay quá Sam ơi Anh cũng không phải tại em Trời ơi, Sammy gánh mình cộng lưng các bạn ơi, hay quá Sam Trời ơi, Sammy gánh còng lưng luôn bạn ơi sammy đỉnh quá trời ơi sammy đỉnh ừ. quá sam ơi sammy đúng là người bạn gái tuyệt à. vời nhất trời ơi xin đi ăn phở không cây dở xin đi ăn phở nhà đi đi đi ở đây nhục quá đi đi đi rồi rồi ok bạn ơi và coi như trận này á thì mình với sam đã là người giành chiến thắng và mình với sam đã hơn đội của kai với sim một điểm nha và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò mini game tiếp theo để coi coi ai mạnh hơn nữa nè rồi ok bạn ơi khi chơi xong hai cái trò game của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được rằng là team của Phong với Sam đã giành được một điểm còn team của Kai với Sim là coi như thua thua bọn mình một điểm các bạn ạ. À. Yeah. ok. Còn cái màn vẽ tranh thì sẽ để cho bạn mấy mấy mấy bạn fan chấm điểm nha. Ok rồi. Còn bây giờ thì trò tiếp theo sẽ là trò gì đây? Sao tôi nhìn nó bất ổn quá vậy? Và cái trò lần này chỉ có tôi với Sim thi đấu thôi, hai người sách À ok may quá cay ơi trời Tôi cứ tưởng là anh em bọn tôi lại phải tiếp tục tương tàn nhau chứ Trời thiệt luôn á cay Tôi nói ông nghe nè trời hai cái bà này á tự nhiên không cãi nhau Xong muốn thi đấu nhau Xong hồi nãy còn lôi mình vô nữa Anh em bọn mình là anh em tốt với nhau Làm sao mình có thể đánh đánh đấu nhau được nãy, đúng không Nãy là bọn mình tương tàn lần rồi Lần này mình đứng ở ngoài đi Đúng rồi lần này mình đứng ở ngoài đi cho hai bà tự tương tàn Rồi ok được rồi đó Bây giờ thì uh, Simi Sam chơi gì vậy Cái trò chơi này đơn giản lắm Cái trò chơi này tên là ai khéo tay hơn tay khéo chân hơn ủa là sao ta thủ ghê à, nói chung á là trò này là nhảy xuyên tường ai nhảy xuyên qua bức tường mà không bị rớt ở dưới người đó sẽ là người chiến thắng còn ai mà rớt xuống là thua à, à, là là sao ta thôi tào lao thôi mà mình chơi chơi đi mấy ông này nói không hiểu mình vô đi ừ. rồi ok thôi mình vô không đi ha nhưng mà chị nói em nghe nè lúc nãy á, chị thắng em điểm nữa nha làm gì làm ơn thua đó à, <laughs> chị gái à là Tết Làm sao mà chị biết là chị thắng được đúng không ừ. Rồi để xem quay mà mà em dưới nào Trời <laughs> ơi Trời gắt quá, gắt, gắt quá, Gắt quá Trời hai chị em gắt quá Được rồi Vậy bây giờ để xem coi một trong hai chị em ai mới là người bạn gái hoàn hảo nhất đây Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi Ai khéo léo hơn Rồi ok bắt đầu nào Vô vô vô vô vô vô Let's go, go. Wow Ui, cái trò này chơi sao ta Ui Ồ oh. À rồi tôi hiểu rồi Có nghĩa là những cái bờ block màu xanh này nó sẽ xuất hiện Và nó sẽ đẩy hai chị em xuống dưới Nhiệm vụ của hai chị em là phải né mấy bạn ơi Ồ cố anh Sam ơi Khéo léo vô Sam ơi Trời tôi biết Sam làm được mà Trời ơi dạ. tường này là quá đó Ôi Sim ơi Ôi cái này phải nhảy lên Cái này phải nhảy lên nha Trời ơi cái này phải nhảy lên nè ờ. Simmy lùng ấy tôi thấy gì vậy bà sam thì lui xuống bị té còn bà sim thì nhảy qua xuống bị té vô trong đó trời ơi vậy là hòa đúng không ủa vậy là hòa đúng không trời ơi thiệt luôn á hai cái bà này tôi tưởng là hai bà khéo léo lắm ai vậy cả hai bà đều té bạn ơi thôi lại nè lại nè trận này nãy nháp lại đi, lại đi. trận này nãy là nháp nha ok lại nè rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ờ, trận ờ, thứ hai nè giữa giữa giữa giữa giữa giữa cần gì nhảy đúng không khôn đây, hai chị em có vẻ là bắt đầu thông minh hơn, hiểu cách chơi hơn rồi đó bạn ạ. À. Rồi, sao? Ok. Sáu sáu lưng kìa Sam, sáu lưng kìa. Đúng rồi. Đó, coi chừng nha. Nhảy hả? Mày phải nhảy quá. Nhảy nhảy nhảy. nhảy. Mệt rồi, rồi, Sam Sam nghe lời Phong nè, chuẩn bị nào. 1 2 3 nhảy. Đúng rồi. Hay quá. Ok. Sam ơi, mình hơn một điểm rồi Sam ơi, mình cố gắng mình lấy thêm điểm nữa Sam ơi. Cái này nhảy vậy nè, nhảy chết rồi Simi quá qua nè Ôi sáng quá luôn Hay quá Dễ mà What the hell Cay à Dễ mà đứng đây thôi Bây giờ á Cay nghĩ rằng là Sim với Sam Ai là người giành chiến thắng Cay à ờ, mình, mình mình ủng hộ Simi ủng hộ Simi ơi vậy tôi ủng hộ Sammy Ok Ơ cái vòng tròn nó thu nhỏ rồi kìa Coi chừng nha Hai bên No Trời ơi Sammy bị rơi dưới rồi Hay quá ơi hay quá chị ơi trời ơi cay quá thôi nhưng mà không sao dù gì thì cái này á là, chơi đến tận 3 trận lận ok trận đầu tiên simi chiến thắng tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo rồi trận tiếp theo nè hồi nãy là simi đã giành được thêm một điểm rồi sam ơi cố lên chúng ta không thể nào để thua được sam hiểu không hay quá okay. nhảy qua được rồi nhảy xíu ơi nhảy nhảy rồi xuyên qua được rồi ừ, căng thẳng đây, nha căng thẳng nha à, đây, dễ, cái này dễ nè cái này dễ nè cái này nhảy luôn <laughs> cái này chỉ cần đứng im thôi qua rồi dạ. sợ nhất cái bạn mà nhân hai á ok um, oh, ồ ôi cái này là hai cái luôn nè cái này hai cái luôn nè coi coi đây mình sẽ đứng đây mình mình mình mình quay nha các bạn nha mình quay hai cam nè để coi ai qua được nó lừa nó lừa nó lừa nó lừa nó lừa bạn ơi ok ơi cái vòng tròn thu nhỏ lại kìa ủa ta còn trận cuối cùng à, ờ, lặp lại nào Ôi, trời ơi các bạn ơi căng quá căng quá vậy là coi như số điểm của chúng ta hiện tại bây giờ simi hình như là hơn một mình một điểm hay phải không sam đúng rồi Ôi, ghê chết quá. rồi nếu mà như vậy á thì có nghĩa là trận này sammy phải giành chiến thắng nếu như mà ừ. sam thua thì coi như sam sẽ thua simi rồi vậy thì người bạn gái hoàn hảo nhất sẽ là simi chứ không phải là sammy oh my god căng quá được rồi sam ơi cố nha sam trời tôi biết rồi ok rồi bắt đầu nào oh my god oh my god cái này khó nha cái phải nhảy nha ơ không cái này cuối được sam ơi cái này cuối được cái này cuối được ồ đúng rồi cuối cuối cuối xuống cuối xuống cuối xuống đúng rồi wow wow hay quá ôi cái này nè cái này cái này phải nhảy sam ơi nhảy quá hay quá ơi sau lưng sau lưng kìa sau lưng kìa sau lưng kìa sam ơi sam nhảy luôn hả sam chơi nhảy đâu chơi chiến với sam ủa sao vậy ơi có hai cái nè hai hai hai bên nè chọn một ờ. trong hai bên trong hai bên ờ. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng cái Sam, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Hay quá. Dạ. Hay quá. Trời Yeah. Vậy là chúng ta không dạ. thua. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mọi người ơi, vậy là coi như mình với Sammy không thua, bọn mình vẫn hòa. Yeah. Trời dạ. ơi. Hay quá Sam ơi, Sammy đỉnh quá Sam ơi. Được, được, được. Đó mấy bạn thấy không? Vậy là coi như Ủa mà khoan từ Nếu như mà hòa điểm thì làm sao chúng ta biết được Ai chính là người bạn gái tuyệt vời nhất ta Ủa cái giờ sao dạ. Ủa Ủa vậy thì Giờ mình tính sao giờ ta Giờ mình tính sao ta Tính ra nha là đáng lẽ phải có một người thắng Một người thua thì mới biết được ai là người bạn gái hoàn hảo nhất chứ um, Thôi được rồi, coi như cái này là phần 1 nha bạn nha Cái này là phần 1 Thì mình sẽ làm tiếp phần 2 Coi bạn gái ai là bạn gái hoàn hảo nhất Mình sẽ làm phần 2 nha Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục phần 2 Hãy nhớ nhấn vào nút like, like, like, like cái video này Và comment xuống bên dưới cho mình biết Thì mình sẽ làm tiếp phần 2 nha bạn nha Còn phần 1 này á Thì chị em Sim Sam đã hòa điểm nhau Nhưng mà khoan Vẫn còn cái màn vẽ tranh Thì cái màn vẽ tranh Nếu như bạn nào thấy ai vẽ đẹp hơn Hãy cơm mình gọi là tên của người đó Ví dụ như là Sammy bao nhiêu điểm Simmy bao nhiêu điểm ở bên dưới Để cho coi là coi Sim với Sam là ai vẽ đẹp hơn nữa nha các bạn nha yeah. Đó ok Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng phần 1 đến đây cũng đã rất là dài rồi mình sẽ kết thúc phần 1 tại đây đây bởi vì á là chị em sim sam là nhiều tài năng quá cho nên là mình phải chia ra hai phần còn mình với cai là coi như là lần trước là hai đứa mình là hòa luôn đúng không đúng rồi <laughs> nhưng mà luôn á nhưng mà bọn mình ít tài năng lắm cho nên bọn mình không thi dạ, đấu dạ, nhiều rồi, dạ, à, còn sim với sam mới là tài năng nhiều cho nên trận sau sẽ còn có thêm những cái màn đấu còn căng thẳng hơn nữa cho nên hãy nhớ là nhấn nút like like like like cái video này để coi tiếp phần tiếp theo nha các bạn nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn là các bạn ở những video lần sau nha tạm biệt bye. Bye. Hello team, hello team.